Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ 22 đến 27 tháng 6 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua là một tuần biến động khá là giằng co ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tuần có một phiên giảm mạnh, sau đó thị trường chúng ta phục hồi trở lại trong những phiên tiếp theo và đóng cửa tuần với sắc xanh nhẹ. À, nến tuần của chúng ta là một nến tăng nhẹ. Đó, Tuy nhiên phiên cuối tuần là một phiên đóng cửa rất mạnh. Phiên cuối tuần này là một phiên cơ cấu danh mục của các quỹ ETS và à, chúng ta đã thành công trong việc giữ được sắc xanh. À, phiên cuối tuần một phần à, thị trường tăng rất mạnh là nhờ cổ phiếu VIX đóng cửa trần. Bên cạnh đó một số cổ phiếu lớn khác tăng mạnh nó cũng kéo theo cái chỉ số của chúng ta tăng khá mạnh trong phiên cuối tuần. Từ chung lại trong tuần qua thì có thể nói là một tuần là giằng co của thị trường thôi chứ nó cũng không phải là một tuần tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chỉ báo kỹ thuật thì đã cho nhấp nháy tín hiệu bán ra những tín hiệu yếu. Theo cá nhân tôi đánh giá nếu thị trường có phục hồi thậm chí có vượt đỉnh một chút cũng chỉ lên để tạo mô hình hai đỉnh thôi. Chúng ta hãy nhớ lại là thị trường chúng ta là tạo đáy sau thị trường thế giới và hoàn toàn có thể tạo đỉnh sau. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua tin trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật của VN-Index tuần tới nhé. Xét dưới góc độ yếu tố thông tin thì hiện nay tình hình dịch Covid-19 bắt đầu leo thang trở lại mạnh mẽ trong mấy ngày vừa qua. À, số ca nhiễm bệnh liên tục lập đỉnh, à, đỉnh điểm là phiên cuối tuần. Số ca nhiễm bệnh của dịch Covid-19 lên đến hơn 150.000 ca. À, hiện nay thì à, đã có gần 9 triệu ca nhiễm bệnh và gần 500.000 ca tử vong rồi, 462.000. Có thể nói là con số nó cũng rất là lớn, không hề đơn giản. Ờ, bên cạnh đó chúng ta biết là đến giờ này mới 11 ờ, giờ 10 giờ sáng theo thống kê của chúng ta thì đã có hơn 100.000 ca nhiễm bệnh rồi à, với đà leo thang hiện tại thì hoàn toàn có thể đến cuối tuần tới số ca nhiễm bệnh trong một ngày có thể cán mốc 200.000 ca Mỹ cũng lần đầu tiên tăng trở lại là cán mốc là hơn 30.000 ca nhiễm bệnh một ngày bạn nhé. Ngày hôm qua Mỹ là 33.000 ca nhiễm bệnh. Đến hôm nay đến giờ này thì đã là 19.697.000 ca rồi. Có thể nói đang gia tăng rất mạnh. Đặc biệt là một quốc gia bên cạnh của Mỹ Latin. Một quốc gia Mỹ Latin là Brazil. Hiện nay mỗi ngày thì hơn 60.000 ca nhiễm bệnh và hơn ngàn ca tử vong. Tốc độ tăng ờ, của Brazil rất là nhanh chóng. Hiện nay số ca nhiễm bệnh Brazil đã cán mốc 1 triệu ca và số ca tử vong cũng là 49.000 ca. Có lẽ trong vòng một tháng tới thì Brazil sẽ cạnh tranh ngôi vị số 1 về số người nhiễm bệnh và số người chết với Mỹ. Có thể nói, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ là yếu tố đáng ngại nhất đối với việc phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Đối với việc mở cửa thì đương nhiên là các chính phủ hiện nay đều ờ, thể hiện cái ý chí là sẽ không đóng cửa nền kinh tế một lần nữa và bất chấp đại dịch có hoành hành thì vẫn sẽ mở cửa nền kinh tế mặc dù chưa có vaccine. Điều này đồng nghĩa với việc người dân ờ, sẽ phải tự có phương án bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình chứ sẽ không trông chờ vào việc cách ly xã hội nữa Đấy. cái ờ, việc mà các nền kinh tế mở cửa trong khi dịch bệnh tiếp tục leo thang và hoành hành nó hứa hẹn sẽ đem lại đợt lây nhiễm và tử vong à, thứ hai sẽ có thể gọi là hoành tráng hơn đợt thứ nhất rất là nhiều cá nhân tôi đánh giá là như vậy và mục tiêu của chúng ta có lẽ là trong vòng 2 tháng tới 20 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 1 triệu ca tử vong có lẽ cũng sẽ trong tầm tay thôi. Do vậy, với việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, chắc chắn chi tiêu người dân sẽ phải tiết kiệm. Đấy, người dân sẽ hạn chế đi lại. Những ngành dịch vụ, ờ, đặc biệt là ngành du lịch, sẽ là bị thất thu rất mạnh. Đặc biệt là sụt giảm rất là nhanh chóng. Những ngành như hàng không nếu có mở cửa trở lại thì cũng sẽ nói chung là là là số chuyến bay sẽ giảm rất là nhiều và sẽ thiệt hại cực kỳ nặng nề có thể nói cái dịch covid này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến uh, nền kinh tế chứ nó sẽ không đơn giản chỉ ảnh hưởng một vài tháng vừa rồi đâu đó là về diễn biến dịch bệnh thứ hai bên cạnh đó chúng ta sẽ có một uh, thông tin cần quan tâm trong thời gian một hai tuần tới đó chính là thông tin về địa chính trị chúng ta biết hiện nay lại bắt đầu leo thang căng thẳng chính trị ngoài căng thẳng thương mại Mỹ Trung chưa bao giờ hạ nhiệt đấy đang có dấu hiệu leo thang trở lại những cái mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn hai nước này sẽ không thể ngồi tiếp tục đàm phán và tìm ra được một hiệp định thương mại uh, Mỹ Trung là thứ hai đâu bên cạnh đó thì leo thang quân sự Mỹ Trung à Trung Ấn cũng đang thật sự là điểm nóng uh, vừa qua thì đã có những uh, xô sát uh, giao tranh và đã có sự tổn thất về người bên cạnh đó thì chúng ta biết là quan hệ liên, liên triều Đấy, uh, giữa bán đảo Triều Tiên Hàn Quốc và Triều Tiên thì lại đang nóng hơn bao giờ hết với việc Kim Jong uh, uh, chính phủ của tổng thống Kim Jong Un đã cho kéo sập cái uh, tòa nhà uh, hữu nghị à, để chuyên để đàm phán cái ờ, việc ờ, hiệp định liên triều thì nó cho thấy cái sự căng thẳng sẽ ngày một leo thang thôi Đó. điều này cũng đồng nghĩa với việc là ừ, quan hệ liên triều trong thời gian tới cũng sẽ là một điểm nóng ở thế giới tự chung lại thì cái bức tranh toàn cảnh thế giới có lẽ sẽ là một bức tranh hỗn độn trong thời gian tới Đó. dịch covid thì leo thang kinh tế thì giảm tốc đi xuống và suy thoái Đấy, căng thẳng chính trị địa chính trị thì leo thang ở các điểm nóng có thể nói là rất nhiều thông tin bất lợi cho nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng của chúng ta do vậy việc hy vọng thị trường tiếp tục lập đỉnh và lập những đỉnh cao mới theo tôi là không tưởng còn lại thì thị trường hoàn toàn có thể lại có những nhịp phục hồi kỹ thuật thậm chí có thể vượt đỉnh một chút nhưng mà hy vọng vào một chen tăng mới thì không tưởng đó là về xét dưới góc độ ờ, tin tức bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang góc độ phân tích kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy rồi Dow Jones vẫn đang tiếp tục phục hồi trong cái kênh tăng giá tuy nhiên đây đơn giản chỉ là một sóng hồi bạn nhé đấy và các tín hiệu bán ra đã cho tín hiệu bán ra khi Dow Jones chạm vùng 27.000 rồi bây giờ chỉ cần Dow Jones phá qua cái chen này phá qua vùng 25.200 thì Dow Jones sẽ chính thức rơi vào Dow chen tiếp theo và nhiều khả năng điều này sẽ sớm diễn ra khi các số liệu kinh tế được công bố vào quý 2 vào đầu tháng 7. Đối với chỉ số Nasdaq của Mỹ thì chỉ số Nasdaq điên hơn, nhưng hiện nay chỉ số Nasdaq cũng đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh rồi. Đấy có hai đỉnh con ở chỗ 10.000 này và cũng có hai đỉnh to. Đó, chỉ số công nghệ. Hiện nay chỉ số công nghệ thì có thể gọi là bong bóng. Chúng ta chỉ lấy một ví dụ thế này chúng ta biết sự bong bóng của chỉ số công nghệ Nasdaq Ờ, là các công ty công nghệ niêm yết trên này chúng ta biết là công ty ờ, ô tô Tesla một năm chỉ sản xuất doanh số bán xe bây giờ chưa được một triệu xe mà bây giờ lên số 1 thế giới rồi đấy vượt cả Toyota doanh số bán xe một năm gần 50 triệu xe đấy à, lớn hơn cả ba hãng ô tô lớn tiếp theo là Volkswagen Ford và GM cộng lại nói chung là một sự vô lý một cái quả bong bóng công nghệ có lẽ nó lớn hơn quả bong bóng công nghệ năm 2000 à, rất là nhiều và khi nó vỡ thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn quả bóng bóng công nghệ năm 2000 rất là nhiều đó tôi chỉ cá nhân tôi đánh giá như vậy và tự chung lại thì thế giới đã đạt đỉnh rồi đỉnh sóng hồi rồi bây giờ sẽ tiếp tục là vào nhiều khả năng loay hoay có thể duy trì ở trên đỉnh một hai tuần nữa trước khi quay trở lại đào chen còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao thị trường chứng khoán Việt Nam rất nhiều bạn đánh giá đây là một hai ba bốn và bảo sẽ có sóng năm Kính thưa các bạn là đối với sóng hồi thường nó chỉ có 3 sóng bởi vì đây đơn giản chỉ là sóng hồi không phải sóng tiến. Thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta hoàn toàn trong downtrend từ khi tạo đỉnh năm 2018 đến nay và sẽ tiếp tục downtrend trong vài năm tới nữa chứ không phải là vào một thời gian đâu. Thứ hai là thị trường chứng khoán Việt Nam khi thế giới tạo đáy rồi thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tạo một đáy sâu hơn quanh 6 năm rưỡi tạo đáy đôi trước khi đi lên. Do vậy Tôi cũng không loại trừ khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một nhịp tăng quay trở lại 900 thậm chí hơn 900, 910, 20 chẳng hạn để tạo một đỉnh đôi trước khi đi xuống. Tuy nhiên, thời điểm này không phải là thời điểm mua cổ phiếu. Tôi khuyến nghị quý vị, quý vị đã thoát hàng rồi chúng ta nên đứng tránh ra ngoài. Quý vị nào chưa thoát hàng thì nên tranh thủ canh thoát hàng. Còn nếu quý vị giao dịch những cổ phiếu riêng lẻ tôi không nói, nhưng về thị trường chung thì quý vị nên canh thoát hàng. Các cổ phiếu blue chip trong nhóm VN30 e nên thoát còn nếu quý vị giao dịch những cổ phiếu riêng lẻ ờ, những cổ phiếu nóng ví dụ như đợt vừa rồi Dafaco này tăng 3 lần này ITA e tăng 3 lần này HAG tăng gần 3 lần này những cổ phiếu dạng như thế những cổ phiếu thuần tính đầu cơ tôi không ý kiến nhá bởi vì thị trường là một bức tranh bức tranh chung thì chỉ có những cổ phiếu lớn vốn hóa lớn chi phối chung với thị trường thì nó mới biến động đồng pha với thị trường chỉ có 80% cổ phiếu biến động đồng pha còn 2% vẫn đi ngược là bình thường khi thị trường tăng thì vẫn có những cổ phiếu giảm mà nhưng số cổ phiếu giảm là ít hơn thôi khi thị trường giảm vẫn có những cổ phiếu tăng đấy là bình thường thế nên chúng ta cũng không nên tranh cãi nhiều về vấn đề là tăng hay giảm của thị trường ví dụ như hôm qua VN-Index của chúng ta tăng 13 điểm 298 mã tăng nhưng chúng ta vẫn có 108 mã giảm đấy kể cả những ngày VN-Index của chúng ta giảm 50 điểm vẫn có những mã tăng đây là việc bình thường đấy là những cổ phiếu riêng lẻ rồi còn khi tôi nhận định thì tôi nhận định về những cổ phiếu chung hoặc những cổ phiếu vốn hóa lớn nằm trong nhóm vn 30 e thôi các bạn lưu ý điều đó nhé cá nhân tôi đánh giá vn index cái xác suất lên 900 vẫn có thậm chí vượt 900 nhưng xác suất đó không cao cá nhân tôi đánh giá cao là vn index của chúng ta sẽ tiếp tục lừng khừng quanh vùng 850 880 này một ừ, ờ, một hai tuần sau đó là đi xuống thôi các chỉ báo kỹ thuật động lượng đi lên nó yếu hơn rất là nhiều rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích các nhóm ngành ảnh hưởng trực tiếp VN và các cổ phiếu trụ cột ảnh hưởng VN nhé để chúng ta có cái nhìn rõ hơn thôi trước chúng ta xét họ nhà VIX à chúng ta sẽ phân tích chỉ số vn 30 luôn chỉ số vn 30 thì nó cũng tương tự chỉ số vn index thôi nó không khác nhiều lắm đấy chúng ta nhìn thấy đấy cặp đến đảo chiều xuất hiện rất rõ ràng không vấn đề gì hiện nay chỉ số cũng đang có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên nếu phục hồi tạo mô hình hai đỉnh thì chúng ta cũng không nên quá bất ngờ nhé nếu tạo mô hình hai đỉnh đấy đối với nếu nếu à, chỉ số vần Y30 tạo được mô hình hai đỉnh tức là có thể quay trở lại vùng 830 840. Đây là cơ hội để các bạn sọt sell phái sinh thôi. Không có vấn đề gì cả. Còn có sai số bạn nhé. Sai số 10 điểm là bình thường, nó còn phụ thuộc vào các mã lớn khi bị nhóm nhà đầu tư lớn tác động hay không nữa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ xét các cổ phiếu trụ cột nhóm nhà VIX đây VIX phiên cuối tuần được nhóm nhà đầu tư ờ, ETS mua lên rất là mạnh Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá VIX sau khi tạo đỉnh thì bây giờ hoàn toàn trong downtrend rồi chúng ta cũng không nên kỳ vọng nhiều vào cổ phiếu VIX đây, VIX vẫn hoàn toàn trong downtrend thôi Đấy. VIX có thể tăng tiếp nhưng mà VIX có dù VIX có đụng 100 linh mấy sau đó vẫn downtrend Đấy chắt tuần và chắt tháng đều báo giảm giá mạnh không có vấn đề gì nói chung là cổ phiếu VIX thì chắt ngày thì vẫn cho tín hiệu giảm giá thôi chắt tháng thì vẫn cho tín hiệu giảm giá mạnh chắt tuần thì chưa tín hiệu nó phục hồi yếu chưa rõ ràng nói chung là vic thì vào đao chen thôi không có gì mà bàn nữa cả vhm rất nhiều thông tin tốt nhưng vhm cũng không lên được có lẽ là vhm cũng vậy thôi giống cổ phiếu vic thôi tín hiệu hiện tại của vic và vhm đang không rõ ràng nhá nên tuần tới tín hiệu tăng giá hay giảm giá đối với vic và vhm không rõ ràng đâu VRE VRE tín hiệu giảm giá cũng không rõ ràng nữa Tuy nhiên thời điểm này vn không báo lên thì chúng ta cũng tránh xa cổ phiếu này ra. Đối với Vinamilk, tín hiệu giảm giá rất rõ ràng rồi, cặp nến đảo chiều xuất hiện và tiếp tục giảm giá thôi. Vinamilk các chỉ báo tiếp tục giảm giá. Đây sẽ là một trong những nhân tố kéo thị trường giảm giá. GAT tương tự Vinamilk, tín hiệu giảm giá rất rõ ràng rồi. PLX cũng cho tín hiệu giảm giá, phục hồi lên có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh. Đối với ờ, tập đoàn Bảo Việt thì tín hiệu tăng giảm nó lại không rõ ràng lắm, vẫn cho tín hiệu giảm giá nhưng nó không quá mạnh, tín hiệu không mạnh và phát thì đang cho dấu hiệu phục hồi bạn nhé tuy nhiên à, từ khi tạo đỉnh cặp đến đảo chiều vùng giá 28 này có lẽ hòa phát đã tạo đỉnh xong rồi giờ phục hồi có lẽ cũng chỉ là phục hồi kỹ thuật thôi để lấy đà đi xuống thôi đối với nhóm ngành ngân hàng Vietcombank thì cho tín hiệu giảm giá khá rõ ràng rồi có lẽ là dù có thông tin tốt nữa nhưng chúng ta biết đấy Vietcombank đã công bố vào kết quả sơ bộ 5 tháng đầu năm đấy tuy nhiên ờ, những cái ờ, thắng lợi đạt được nhưng không quên nêu những khó khăn trong 6 ờ, tháng cuối năm tất cả những gì gì tốt nhất Vietcombank có lẽ đã được phản ánh vào giá BIDV là cổ phiếu cho tín hiệu lên xuống không rõ ràng nhé. Tuy nhiên đỉnh của BIDV thì nhiều khả năng vùng giá 44 là tạo đỉnh rồi bây giờ có phục hồi lằng nhằng rồi lấy đà đi xuống thôi CTG thì cho tín hiệu xuống giá nó rõ ràng hơn Vietcombank rồi Techcombank cũng vậy cho tín hiệu xuống giá khó rõ ràng rồi hai lần chạm đến vùng giá 22 quay đầu đi xuống nhiều khả năng Tech khi phá qua 20 năm này sẽ giảm giá khá mạnh VPBank đỉnh cao 26 có lẽ đó là đỉnh cao rồi. VPBank có lẽ tiếp tục chen giảm giá thôi. STB thì lại chưa cho tín hiệu giảm giá bạn nhé. Tuy nhiên STB đang đụng trở lại cái vùng đỉnh cứng cựa 12 năm rất khó qua. Có khả năng 12 năm sẽ là đỉnh của STB thôi. Hiện nay giá STB đang 11.9. Tự chung lại các cổ phiếu lớn Ờ, của nhóm ngành ngân hàng đa phần là do tín hiệu xuống giá. Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho cho cho tín hiệu xuống giá rồi, mặc dù vừa công bố kế hoạch cổ tức rất là hoành tráng. Từ chung lại các cổ phiếu ngân hàng cho tín hiệu giảm giá thôi. À, đối với các cổ phiếu ngành bán lẻ MVKG VFG cho tín hiệu tạo đỉnh rồi tín hiệu giảm giá tuy nó không mạnh cũng không rõ ràng lắm nhưng mà cho tín hiệu giảm giá rồi PNG thì tín hiệu giảm giá rõ ràng hơn ờ, MVKG rất là nhiều Đối với cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, đây có lẽ là nhóm ngành duy nhất còn hy vọng tăng giá vì như chúng ta biết ạ, quý 2 vừa qua thì thị trường chứng khoán của chúng ta phục hồi rất là mạnh mẽ. Do vậy các công ty chứng khoán ờ, với cái doanh số giao dịch bùng nổ, khối lượng giao dịch bùng nổ, các công ty chứng khoán được hưởng lợi từ cái phí môi giới. Bên cạnh đó, cái việc phục hồi rất mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và các cổ phiếu blue chip trong danh mục tự doanh nói ờ, chung các blue chip đều tăng từ 30 đến 50% và khi tháng 3 chúng ta đóng cửa thì chỉ số ở 650 Bây giờ tháng 6 chúng ta sắp đóng cửa rồi. Chỉ số chúng ta đang 860. Điều này hàm nghĩa với việc là các công ty chứng khoán, đặc biệt công ty chứng khoán nào tự doanh lớn sẽ được hoàn nhập dự phòng rất mạnh. Đặc biệt ví dụ như là SAI chẳng hạn. Các bạn có thể xem báo cáo tài chính quý 1 là SAI dự phòng hơn 500 tỷ. Đấy, thì hoàn toàn danh mục dự phòng mà danh mục dự phòng, danh mục tự doanh của SAI có những cổ phiếu tăng giá rất mạnh như là Davaco hoặc là Hòa Phát thì có lẽ nhóm ngành chứng khoán sẽ là nhóm ngành có tín hiệu khởi sắc SI thì cũng vừa cho tín hiệu xuống giá tuy nhiên hiện nay thì đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại HCM cũng thế nói chung là S2 và HCM vẫn cho tín hiệu điều chỉnh tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá nó có thể khởi sắc trở lại và có thể dấn sóng chứng khoán trong 1-2 tuần tới uh, dấn sóng phục hồi trong 1-2 tuần tới tôi kỳ vọng là như vậy bởi vì với những cái kết quả kinh doanh à, các bạn biết là với sự vượt trội của thị trường chứng khoán phục hồi trong quý 2 này tuy chỉ là một sóng hồi nhưng nó đạt được rất nhiều thành tích rất nhiều kỳ tích ví dụ như là thị trường tăng từ 650 lên 900 điểm thực ra cũng là mức tăng hơn 40% rất là khủng khiếp không hề đơn giản thứ hai là các danh mục các cổ phiếu hoàn toàn tăng gấp rưỡi gấp đôi trong một thời gian ngắn 2 tháng có thể gọi là có lẽ cái quý 2 này là quý rực rỡ nhất của các công ty chứng khoán và người đầu tư chứng khoán chúng ta trải qua một quý 1 tồi tệ và có lẽ quý 3 và quý 4 thì nó sẽ nó cũng sẽ là tôi không biết nó có tồi tệ hơn quý 1 hay không nhưng chắc chắn nó cũng sẽ kém đi rất là nhiều có lẽ quý 2 này là đỉnh cao của chứng khoán của chúng ta năm 2020 rồi do vậy tôi hy vọng là các công ty chứng khoán sẽ có sóng phục hồi quý 2 và giữ lửa cho thị trường trước khi chúng ta tàn lụi vào quý 3 đó là nhận định ờ, quan điểm cá nhân của tôi quý vị có thể tham khảo có thể đúng có thể sai cái này chỉ cung cấp thêm cho quý vị một cái góc nhìn về thị trường nhưng tôi tin là nó sẽ giúp ích rất nhiều quý vị trong quyết định giao dịch mua bán và đầu tư chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công